xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn à, nhân đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và chia sẻ à, cùng à, Vinh Lâm TV nha à, hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường à, Bến Bình Đông à, bên tay trái chúng ta đó là kênh Tàu Hủ à, năm xưa và bên tay phải chúng ta đó là một cái dãy nhà à, thời xưa nhưng mà bây giờ họ đã xây dựng lên hết rồi thì có lẽ đây là cái căn nhà mà của ờ, cô chú theo ờ, Lê hay, hay về ở nè à, ờ, 501 Bến Bình Đông à, à, cửa hàng Nam Thạch à, thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn bà con mình cùng đi với em đến một cái nơi một cái con đường mà có lẽ những à, anh chị và các bạn à, ở bên quận 8 này à, chắc ai cũng biết ha đó là cái đường Tùng Thiện Vương đường Tùng Thiện Vương thì nói dài từ bến Bình Đông cho đến cầu Nhị Thiên Đường rồi bây giờ thì hành trình chúng ta sẽ bắt đầu nha à, chúng ta đi đi từ cái bến Bình Đông à, và đi đi đến à, cái đường Tùng Thiện Vương à, theo hướng thẳng camera đây chúng ta sẽ đi về cầu à, cầu Chà Bà à, phía trước chúng ta đó là cầu Chà Bà ừ, con đường Bình Đông ờ, bến Bình Đông này ngày xưa rất là ngập lụt nhưng mà bây giờ à, có cái dãy bờ kè nên ờ, khi mà chiều cường lên cũng đỡ ờ, không đến nỗi nào ha và bây giờ là 4 giờ chiều ở Sài Gòn à, trời mới vừa mưa xong à, hôm nay là giữa tuần thôi ngày thứ uh, thứ tư Tùng Thiện Vương là một cái nhà thơ hình như em tìm hiểu thì nó là không là con trai thứ 10 của vua Minh Mạng thì phải à, chúng ta đây thấy đó là cái ngã ba đường à, Đinh Hòa nhưng mà chúng ta đi tới tí nữa à, sẽ có à, đường để mình quẹo vô đường Tùng Thiện Vương ha à, khi mà qua cầu à, Chào Bà này à, dưới dưới gầm cầu chà bà nè à, nhân đây thì à, em cũng à, cảm ơn tất cả bà con đã luôn quan tâm và ủng hộ ủng hộ kênh để cái nội dung càng ngày càng phong phú hơn thì ờ, hôm qua những cái comment ờ, chia sẻ của ờ, cô chú anh chị à, chúng ta vừa qua cái gầm cầu Chà Bà và đây là trường tiểu học Lý Thái Tổ bên tay trái bên tay phải chúng ta à, bên tay phải thì một cái dòng kênh tàu hũ à, dòng kênh tàu hũ năm xưa à. <clears throat> bên tay phải thì có một dãy nhà kho nè đó, ta thấy dãy nhà kho này rất là xưa cổ à, chính vì lẽ đó nên cái khúc mà Tùng Thiện Vương à, cái đoạn cái đoạn này rất là rất là vắng yên tĩnh đây có thêm một cái nhà kho nữa nè ờ, chúng ta chưa đến cái ngã ba Tùng Thiện Vương nha à, mình đi ờ, đang ở đường Bình Bến Bình Đông à, đang ở Bến Bình Đông mình đi tí nữa sẽ đến đường Tùng Thiện Vương và chúng ta sẽ quẹo phải vào để mình đi trọn vẹn cái con đường này à, một tuy là một cái con đường nhưng mà nhưng mà có hai cái giao diện nó khác nhau hoàn toàn khác nhau cả không gian rồi à, kiến trúc rồi cái đoạn bờ đường bến Bình Đông này đang à, làm lại nè đang à, làm lại cái đường cống thoát nước em thấy đường rất là dơ và cũng có ít người qua lại nữa à, đây có cái miếu uh, miếu ngũ hành bên tay phải và số 125 bến Bình Đông ở bên tay phải cũng có những cái nhà kho cũ nè địa chỉ 28 A bến Bình Đông ở đây phải nói là đầu đường bến Bình Đông ngày xưa à, khu này thì đang à, xây dựng à, comment của cô chú anh chị thì à, em được biết rất là nhiều điều ở cái Sài Gòn xưa này à, tuy là sinh ra ở cái thời thời thời hiện đại à, nhưng đâu đó chúng ta cũng có một cái gì đó về hoài niệm về cái xưa xưa cổ cổ à, đây chúng ta đang ở ngã ba giao lộ Ờ, bến Bình Đông và Bùi Tùng Thiện Vương nay chúng ta sẽ bắt đầu ờ, đi vào đầu đường Tùng Thiện Vương ha ờ, bên tay trái chúng ta đó là cái nhà máy sản xuất nước đá ở bên tay phải là nhà máy sản xuất nước đá và bên tay trái là cái dãy nhà cấp 4 máy sản xuất nước đá này cũng rất là lâu đời à, công ty hải sản Bình Đông chứ không phải là sản xuất nước đá à, khúc này rất là nhiều ở nhà à, rất là nhiều nhà kho nè khúc này buổi tối à, bán rất là nhiều lẩu một con đường à, à, không quá ồn ào và nhộn nhịp một cái đoạn à, Tùng Điện Vương giao với Bến Bình Đông còn cái đoạn cầu Trà Bà chợ Sấm Củi thì hoàn hoàn toàn trái ngược vì khúc đó rất là đông và xe cộ rất là nhiều đây đường Nguyễn Quyền à, giao lộ Nguyễn Quyền và à, Tùng Thiện Vương à, lẩu Triều Châu à, ngày à, ngày xưa ngày xưa thì khu này à, là nơi tập hợp của rất là nhiều à, tập trung của rất là nhiều à, người dân lao động à, các nơi Ờ, ở ờ, dạng như là ở ở tạm trên con đường này ờ, trong đó cũng có rất là nhiều người Hoa sinh sống rồi bên ở đây là cái bến để vận chuyển hàng hóa từ lục tỉnh Nam Kỳ lục tỉnh vô chợ lớn nên bà con sống tạm bợ rồi để mưu sinh rồi sau này hình thành một cái khu phố rất là sầm uất và à, có rất là nhiều người Hoa sinh sống ở đây nên chúng ta thấy à, có rất là nhiều nhà mà mang kiến trúc ờ, thời xưa nè à, chúng ta sẽ đi chậm để mình nhìn thấy à, rõ hơn con đường này ha em thì biết thông qua những cái tài liệu ờ, và những comment của cô chú anh chị thôi chứ em sinh ra ở thời sau nên nhiều khi những cái Ờ, gì đó về ờ, thời xưa uh, em không có được rõ uh, mong cô chú anh chị có thể comment để uh, chúng ta cùng nhau uh, chia sẻ nhiều hơn ha à, phía trước chúng ta đó là ngay giao lộ uh, cầu Trà Bà và xóm Củi uh, chợ xóm Củi thì cái đường Tùng Thiện Vương này uh, cái khúc đằng kia là mình không có qua được nên mình phải uh, vòng à, vòng xuống chân cầu ha à, vòng xuống chân cầu để à, đi qua bên kia đường Đây, trước mặt chúng ta đó là cầu Chà Bà à, cầu Chà Bà này à, lúc nãy chúng ta có đi dưới gầm cầu á bây giờ chúng ta sẽ quay lại để à, À, đi à, qua một cái hướng bên kia của đường Tùng Điện Vương bây giờ chúng ta đi qua cái uh, hướng bên chợ tuần heo vương bên đầu chợ sâm củi à, phía trước mặt à, trước mặt chúng ta đó là chợ xóm củi và nơi đó có đường xóm củi cái nơi à, mà có rất là nhiều kho củi ở đây à, ngày xưa những cái tên đường à, gắn liền với à, gắn liền với những cái công việc uh, liên quan đến cái uh, cái khu vực đó nên rất là dễ hiểu à, đi thẳng này mình sẽ đi ra cái con đường uh, Tùng Thiện Vương nè nào đi ờ, từ đầu đường này đến đầu đường kia một cách uh, suôn sẻ được à, chúng ta phải đi một vòng ờ, bởi vì nó bị cắt ngang bởi cái khúc chợ xóm củi nơi đó đường một chiều và cái lên hướng lên cầu chợ bà cũng một chiều nên mình không đi thẳng đi thẳng từ A tới Z được nên mình cũng có có lòng vòng nên bà con thông cảm nha à, tại vì đặc thù con đường nó như vậy à, thẳng hướng này chúng ta sẽ lên à, lên cầu à, nhị thiên đường nè à, và đi qua quốc lộ 50 à. À, nay cái giao lộ Tuy Lý Vương à, Tuy Lý Vương và Tùng Thiện Vương à, hai một cái hai cái con đường à, nằm cạnh nhau à, như là hai anh em vậy đó à, hai con đường này cũng có liên quan với nhau nè đó, trên cầu à, chúng ta đã lên đến cầu nhị thiên đường rồi nè cầu nhị thiên đường 1 à, thêm tìm hiểu thì ngày xưa cái cầu này à, à, của ông chủ người hoa xây lên để đi qua cho cho công nhân của mình à, đi lại và cái nhà máy ông có cái nhà máy sản xuất uh, dầu uh, dầu nhị thiên đường đó, nên uh, chính vì vậy uh, chúng ta có cái cầu nhị thiên đường ngày nay và nhìn bên tay phải chúng ta có cái uh, dãy nhà to à, và con kênh tàu hũ ờ, nhìn rất là như ngày xưa giống giống ngày xưa nhưng mà bây giờ hiện đại hơn rồi ờ, đến đây thì à, chúng ta sẽ à, kết thúc hành trình ngày hôm nay để gửi đến các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về con đường Tùng Điện Vương và à, cây cầu về à, thiên trường không hy vọng là thông qua những cái à, hình ảnh này giúp các anh chị và bạn gửi lên chút nhớ chút thương gì đó về hình ảnh Sài Gòn xưa đây chúng ta thấy ngôi chùa đó là chùa Pháp Quang à, theo hướng này chúng ta sẽ quay lên cầu lại nè nhưng mà chúng ta sẽ ờ, đi ờ, xuống đường Phạm Lê Hiển à, và kết thúc hành trình ngày hôm nay à, hy vọng những hình ảnh à, con đường Tùng thiện Vương à, sẽ gửi đến các anh chị và các bạn à, những cái hình ảnh về Sài Gòn xưa à, ờ, gợi đến như gợi nhớ về những cái à, ngôi nhà xưa ở trên đường à, Bến Bình Đông à, cảm ơn cô chú anh chị bạn đã luôn à, quan tâm theo dõi à, để tiện việc theo dõi cho những video tiếp theo thì các anh chị bạn có thể à, nhấn cái nút đỏ à, và hình cái chuông à, để khi mà có video mới thì thì ờ, nó sẽ báo lên thiết bị điện thoại cho các anh chị và các bạn à, chúng ta khỏi cần phải ờ, tìm kiếm à, à, mất công rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại à, nếu không có thông tin gì sai vui lòng các anh chị bạn bỏ qua nha cho em xin cái comment để à, à, em học hỏi hơn nhiều điều hơn nữa nha rồi bây giờ thì bye bye